khóc nỗi đau này nơi nào đều có hai ta chắc chắn sẽ là thiên đường chỉ cần được ở bên em anh vẫn chấp cho dù đâu đổi lại những phút vội 首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻的附和。Chẳng gì có thể thay thế được tình yêu em Trọn đời này anh không thể để một ai thay thế em Dù rằng ngày mai một ai yêu anh nhớ anh cũng không Hey yeah! 向左，向右，向前。 ku cantik Ku benar-benar cantik Cantik-cantik sayang Kita cuma temenan Emanglah kita fan Emanglah kita fan Thì ra tương tư là thế này 24 trên 7 Nghĩ đến em Nghĩ đến em Thả mây trôi qua từng kẽ tay Cho làn khói này khẽ bay Chìm sâu vào giai điệu êm à. You should show me some respect. I dragged you out of hell. I can throw you back in. điểm ấm êm sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng tình đó với em là trái tim anh biết anh nuôi heo cuộc sống anh quá bèo nên không có ma nào theo cày đêm cày ngày để mà nuôi em anh đóng cho em cái chuồng rồi sơn móng tay móng kim tranh thủ anh chụp cho em tấm hình làm avatar luôn nha cuộc đời đã cho em gặp người đặc biệt như anh Cảm ơn cuộc đời đã cho em biết yêu là như thế nào Người chỉ đến một lần trong đời rồi ở lâu Tên của cháu là gì vậy? Xin em, xin xin em Cháu, xin xin em <laughs> Nghe mắc cười Xin em Cái con này mắc cái gì mà cười dữ vậy? aku cantik Ku benar-benar cantik Cantik-cantik sayang Kita cuma temenan Emanglah kita cantik ngay rồi gì cháu chập ca học nhà chú cháu một khi đã cau